Tết này Hảo Hảo mang đến cho bạn Hảo tài vận Vạn lần hanh thông Hảo gắn kết tình bạn trên hết Hảo tình thân muốn phần hạnh phúc Cùng Hảo Hảo ăn Tết tuyệt hảo